это видео дано всем. Читать. equal Whoa. Э, Радикала Vâng. Chiếc cái chứ. Krishna Làm gì làm 你看，你干的？你干这些 Yürü bana. Dün kahve.

Negativa 平安吉祥。